Việt Vietpet sốt với clip lắp bên cầu hôn bằng tiếng Việt Joy được gọi là con dâu Việt Nam, quầy phát âm phá chuẩn Đây, cư dân mạng Việt Nam đã phát sốt xình xịch với clip Lách Bình nói tiếng Việt cực đáng yêu Trong clip này, bốn cô nàng hắc hường đã nói những lời tỏ tình và cầu hôn cực ngọt ngào bằng tiếng Việt như Em yêu anh, cưới em nhé, khiến fan Việt rụng rời tay trăng Được biết, clip này là từ buổi fancy online của nhóm nên Binh chọn ra những fan may mắn nhất để cùng trò chuyện online. Đáng nói, cả bốn thành viên Binh đều cố gắng phát âm tiếng Việt cực chuẩn để fan có thể nghe ra ngay trong lần đầu tiên. Đặc biệt, Roy, cô nàng vốn nghiện món phở, phát âm chuẩn nhất khiến không ít fan đùa rằng cô sắp trở thành con dâu Việt Nam rồi. Chứng kiến sự cố gắng nói tiếng Việt cực đáng yêu của Binh, cư dân mạng Việt Nam đã nhanh chóng phát sốt và để lại những bình luận khen ngợi rước liên sĩ cũng có và cũng cả những lời đồng ý đầy tỏ tình luôn dù chưa từng đến Việt Nam biểu diễn nhưng bốn cô nàng hát hường đều dành những tình cảm cho fan Việt Nam Nhóm từng nhiều lần chia sẻ muốn đến Việt Nam để trình diễn và gặp gỡ các Berlin tại đây Đặc biệt, Roy còn nổi danh là đại sứ phở khi cô nàng mê mặn món ăn Việt Nam nói chung và phở nói riêng Muốn ăn món này tại nơi được sinh ra món này Nếu yêu thích video này, hãy đăng ký kênh, like, share và nhớ nhấn nút chuông ở dưới bên phải nhé Xin cảm ơn các bạn